Kính thưa quý cô bác đang xem video trên kênh Sức Khỏe Cuộc Sống, quý cô bác thân mến, trong dịp thời tiết bất thường này hoặc do ảnh hưởng thay đổi nội tiết tố, có lẽ không ít cô bác bị mệt mỏi vì mất ngủ. Việc mất ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ bị giảm chính là nguyên nhân gây ra sự uể oải, ảnh hưởng đến sinh hoạt, khiến cơ thể của quý cô bác gặp phải một số bệnh lý nguy hiểm. Nếu không thể cải thiện tình trạng giấc ngủ, thậm chí tuổi thọ cũng bị rút ngắn một cách nhanh chóng. Điều này bởi vì giấc ngủ là một phần không thể tách rời của cuộc sống, các khoa học đã nghiên cứu ra rằng, giấc ngủ là thời gian nghỉ ngơi, thời gian để các cơ quan trong cơ thể thực hiện trao đổi chất và tự chữa lành, ngủ đủ giấc giúp duy trì bình thường của các cơ quan nội trạng. Đặc biệt giấc ngủ được cho là có liên quan mật thiết đến sự phục hồi và làm sạch của gan càng lớn. Tuy nhiên có 6 thói quen xấu mà nhiều cô bác mắc phải khi ngủ khiến lá gan chúng ta ngày càng yếu đi. Vậy 6 thói quen đó là gì? Xin mời quý cô bác xem tiếp video này để tìm hiểu rõ hơn nhé. Thói quen ăn ngay trước khi ngủ Trước khi đi ngủ thì nhiều người luôn phải ăn một chút gì đó để tinh thần thoải mái và ngủ ngon giấc. Tuy nhiên trên thực tế thì cách làm này cũng làm tăng gánh nặng cho gan. Việc tiêu hóa thức ăn sẽ thúc đẩy quá trình bài tiết mật gan, tiếp tục tích tụ độc tố và các chất chuyển hóa trong quá trình chuyển hóa dịch mật về lâu dài sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của gan. Vì vậy, ăn khuya trước khi đi ngủ cũng là một thói quen xấu cho giấc ngủ không được khuyến khích nhất là những đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ dính như đồ nướng, lẩu càng khó tiêu hóa và là gánh nặng của cơ thể. Việc các cô bác nạp thực phẩm vào người dù là bất cứ loại thực phẩm nào thì tốt nhất cũng nên trước 3 đến 4 tiếng trước khi đi ngủ. Như vậy thì gan sẽ được nhẹ nhõm hơn và tránh được tình trạng tích tụ độc tố. Thứ hai là thói quen gây hại cho gan trong khi ngủ là điều chỉnh thời gian theo ý muốn. Đây cũng là vấn đề chung của nhiều cô bác trẻ Đêm nay cảm thấy không ngủ được nên là ngủ ít, ngày mai thì ngủ nhiều, chúng ta cứ tự điều chỉnh như vậy. Thế nhưng ngoài thói quen này dường như không trừ thời gian ngủ, nhưng mô hình giấc ngủ bị gián đoạn, tiềm ẩn một đồng hồ sinh học trong cơ thể. Vì sự thay đổi của mô hình giấc ngủ ảnh hưởng đến hiệu quả thượng phục hồi của gan, tự nhiên có hại cho sức khỏe của gan. Không chỉ vậy, việc điều chỉnh thời gian ngủ một cách ngẫu nhiên trong thời gian dài cũng sẽ làm tăng nguy cơ mất ngủ và lo lắng. Quả nhiên, kết quả nghiên cứu được các chuyên gia từ Đại học Phúc Đán Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Thanh Đảo công bố trên tạp chí quốc tế hàng đầu Children of Alzheimer Disease and Dementia cho thấy là thời gian ngủ quá ngắn hoặc quá dài có thể khiến cho não bị lão hóa sớm, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ngủ quá lâu không chỉ khiến cô bác khó ngủ, ngủ không sâu giấc mà còn sẽ gây ra các bệnh về tim mạch, đường tiêu hóa, còn ngủ ít quá sẽ làm làn da của cô bác bị lão hóa nhanh hơn và trí nhớ cũng kém đi. Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên ngủ hơn 12 tiếng một ngày. Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nên ngủ 9 đến 10 giờ mỗi ngày và người lớn trên 18 tuổi thì có thể ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày. Các cô bác nên lưu ý để nhắc nhở bản thân và gia đình hạn chế việc điều chỉnh thời gian ngủ theo ý muốn, bởi lẽ như vậy sẽ ảnh hưởng tới nhịp sinh học, cực hại cho hoạt động của lá gan trong quá trình thải độc cơ thể. Theo căn xấu thứ ba đối với giấc ngủ khiến lá gan bị tổn thương đó là thường thức dậy sớm. Thói quen thức dậy sớm có lẽ là một cách miêu tả lành mạnh của việc đi ngủ sớm và dậy sớm, nhưng thực tế lại không hề tốt cho sức khỏe. Thường xuyên thức dậy sớm đồng nghĩa với việc thời gian tự hồi phục của gan sẽ bị rút ngắn lại. Việc nghỉ ngơi điều chỉnh không đầy đủ sẽ không có lợi cho sức khỏe của gan. Nói chung, một người đi ngủ vào khoảng 11 giờ thì việc thức dậy vào khoảng 7 giờ hôm sau là tương đối lành mạnh. Nhưng nếu các có bác dậy sớm vào lúc 5 giờ hay 4 giờ trong thời gian dài, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh và người già thường dậy sớm hơn thì cần phải điều chỉnh lại thời gian ngủ và nhịp ngủ. Tự chung lại, sức khỏe của là gan và giấc ngủ có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu có bác ngủ không ngon thì gan cũng chẳng khác gì thùng rác. Còn nếu có bác thay đổi thói quen ngủ và ngủ đủ giấc thì có thể duy trì tốt hơn sức khỏe của lá gan của cô bác. Khi gan trở nên khỏe mạnh và các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động trơn tru thì cô bác sẽ khỏe mạnh và ít mắc bệnh hơn. Thứ tư đó là đi ngủ mà lại sử dụng đèn ngủ. Một số người cảm thấy bất an khi đi ngủ, vì vậy ban đêm phải sử dụng đèn ngủ. Tuy nhiên thói quen này tưởng chừng như là vô cùng bình thường nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Ảnh hưởng của tim mạch melatonin một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng ở não giúp điều chỉnh nhịp sinh học, không chỉ làm giảm nhiệt độ cơ thể mà còn cả huyết áp. Nếu cô bác tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm, việc sản xuất melatonin của cô bác sẽ bị ức chế. Kết quả là huyết áp của cô bác tăng lên. Do vậy, việc mở đèn quá sáng khi ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Có thể làm tăng cân Quá nhiều ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể là nguyên nhân gây làm chậm quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, sự gián đoạn của giấc ngủ và nhịp sinh học cũng có thể gây nên béo phì. Thay đổi nội tiết tố Ngay cả một nguồn sáng từ thiết bị điện tử cũng có thể làm thay đổi sự cân bằng nội tiết tố. Ánh sáng từ điện thoại thông minh, TV hoặc máy tính góp phần làm thiếu hụt melatonin. Ngoài ra, các quá trình sinh học khác bị gián đoạn giấc ngủ bị gián đoạn làm tăng hóc môn lão hóa và giảm chất chống oxy lão hóa. Tăng nguy cơ mắc trầm cảm Một nghiên cứu cho thấy là việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, sự gián đoạn nhịp sinh học có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm. 5. chùm chăn kín đầu khi ngủ Nhiều người thích chùm chăn kín đầu và toàn thân, đặc biệt là khi sợ hãi hoặc trời lạnh. Đây là thói quen khi ngủ không tốt, ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Trong quá trình thở, cơ thể hít vào khí oxy và thở ra khí CO2. Khi đầu của bác bị trùm kín, khí oxy trong chăn ngày càng ít đi, còn khí CO2 ngày càng nhiều lên. Vì không được cung cấp đủ dưỡng khí nên não cổ của bác sẽ hoạt động kém đi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương nghiêm trọng. Người ngủ trùng chăn sẽ cảm thấy tức ngực thở gấp hoặc nửa đêm thấy ác mộng lo sợ, Sáng ngủ dậy, can các nhiệt mỏi nhừ như vừa trải qua hoạt động nặng. Với những người có tiền sử động kinh hoặc các vấn đề nặng về não, thói quen khi ngủ chùm chăn tăng nguy cơ gặp các tai biến. Do vậy, cô bác không nên chùm chăn kín đầu khi ngủ. Những ngày quá lạnh, nếu không cần đóng kín các cửa sổ vào ban đêm thì nên mở chúng ra cho thoáng như ban ngày. 6. Xem điện thoại trước khi đi ngủ là tự tàn phá sức khỏe của mình. Có thể nói rằng thói quen xem điện thoại trước khi đi ngủ chính là việc tự tay cô bác tàn phá sức khỏe của mình mà không hề hay biết. Khi nằm lướt điện thoại, chúng ta thường đưa màn hình đến gần mắt để nhìn rõ hơn. Điều này vô tình khiến mắt phải điều tiết hơn bình thường và chịu nhiều ảnh hưởng từ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh gây kích thích võng mạc khiến mắt dễ bị khô và mỏi hằn thì lực của cô bác cũng sẽ bị giảm sút một cách nhanh chóng, thậm chí mắt bị mất áp lực kéo dài, dẫn đến làm bỏng võng mạc, tổn thương võng mạc, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Bên cạnh đó, tác hại của ánh sáng xanh từ điện thoại còn được chứng minh là làm gia tăng nguy cơ trầm cảm ở người phụ nữ. Cụ thể, nồng độ melatonin thấp sẽ khiến cô bác dễ bị trầm cảm, trong đó việc sản xuất melatonin bị gián đoạn do có một phần nguyên nhân xuất phát từ ánh sáng xanh tác động lên não bộ khi cô bác sử dụng điện thoại. Ngoài ra thì các bước sóng ngắn và tia bức xạ phát ra từ màn hình điện thoại còn khiến da mặt mất cân bằng độ ẩm. Từ đó da mặt của cô bác sẽ bị sụp cấp nhanh chóng, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, làn da xuất hiện nhiều mụn, sắc tố da không đều, bã nhờn dư thừa tiết ra nhiều hơn, quầng thâm mắt xuất hiện càng gây mất thẩm mỹ. Thưa quý cô bác thân mến, Việc duy trì chất lượng ngủ tốt chính là yếu tố quan trọng để cô bác có thể trạng tốt. Cô bác hãy chú ý đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách loại bỏ 6 thói quen xấu khi đi ngủ để cơ thể luôn được khỏe mạnh và có thể kéo dài tuổi thọ tự nhiên một cách hiệu quả nhé. Vừa rồi quý cô bác tìm hiểu xong 6 thói quen xấu ảnh hưởng đến giấc ngủ, làm hại sức khỏe của cơ thể. Nếu quý cô bác cảm thấy hữu ích, xin hãy để lại comment và nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các chương trình hay nhất của chúng tôi. Và bây giờ xin chào tạm biệt quý cô bác, hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo.